ai có phát hiện sự tâm linh nè mọi người cỏ dưới đây mọi người thấy không cỏ dưới đây rất là ngắn luôn giống như có người cắt tỉ vậy nhưng mà đây là một cái bí ẩn đố mọi người đố mọi người vì sao cỏ nó lại lại gọn gàng và giống như là có người cắt tỉ giống vậy nha Mến chào anh chị em cô dì chú thím Chào mừng anh chị em cô dì chú thím lại đến với video tiếp theo của TBL Và lời nói đầu tiên TBL xin chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất đến với mọi người Thì à, trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, khách sạn hoang, biệt thự bỏ hoang Thì TBL đã phát hiện một cái căn nhà hoang bên vị à, đường nào mọi người Đó Căn nhà hoang thấy mọi người rất là lớn luôn thì bây giờ TBL mời mọi người cùng đồng hành hết clip này với TBL để xem thử những bí ẩn bên trong căn nhà này nó như thế nào nha bây giờ chúng ta sẽ à, bước vào trong bên trong này đi vô cái khu đó đường đi thì hết sức là gai góc luôn Ê, à da. có một cây trụ điện mọi người ơi ừ này điện nè hồi điện quá trời luôn mình đi bên đây đi nó chắc à kia điện quá răng cái không biết đi lại rõ không rõ không thì uh, phía uh, trước kia là một cái à, tuyến đường quốc lộ rất là lớn luôn còn cái căn nhà thì nằm bên trong này đường đi cũng à, rất là nhiều cỏ luôn không biết là căn nhà này có những cái bí ẩn nào bên trong cần chúng ta khám phá thì TVL đi ngang qua thì thấy à, rất là um tùm với lại à, cái à, nhà nó nứt á mọi người nó nứt nó, nó cánh cửa rồi nó nó sệ xuống á chứ còn sau bên này trong này mà oh. lát nữa đi ra nó cũng đuối nè đường ruộng không mọi người wow. tự nhiên giờ khát nước trời trưa nắng khát nước vô mọi người wow. à. oh. mọi người ơi mọi người có thấy một cái điều gì ở trong cái căn nhà này khác với những cái căn nhà trước TBL quay không đó chính là cửa còn nguyên nha không có tháo khung cũng ờ, không có tháo cửa luôn <coughs> giờ thì video rất là khác nước luôn chắc quay xong rồi kiếm chỗ uống nước quá thì à, bước tới căn nhà TVL phát hiện ra cái vết nứt rất là lớn luôn chẳng những là bước tới mà ở xa TVL vẫn thấy phát hiện rất rất là lớn cái vết nứt bên đây nữa nè bên đây cũng có một cái nè còn phía trước này là bị à, phá vỡ hết rồi mọi người có một cái điều mà TBL phát hiện ra là cỏ dưới đây mọi người thấy không cỏ dưới đây rất là ngắn luôn giống như có người cắt tỉ vậy nhưng mà đây là một cái bí ẩn đố mọi người đố mọi người vì sao cỏ nó lại lại ờ, gọn gàng và giống như là có người cắt tỉa giống vậy nha thì ở cuối video TBL sẽ trả lời cái câu hỏi vì sao cái ờ, chỗ khu này lại đất lại cỏ nó được ừ, gọn gàng giống vậy <laughs> kiểu giống như là cắt vậy mọi người đó. nó không có âm tầm lên giống như ngoài kia ha đó thì cuối clip này TBL sẽ giải đáp và bây giờ tiếp theo này oh. cửa này rất là chắc luôn mọi người cửa này là cửa cam xe á thì bây giờ biết là cây cây này là loại cây gỗ quý loại cam xe mọi người cây nó sắp nói nó sắp rụng xuống hết rồi mọi người Nào. ngoài đường ờ, cái cách đường rất là gần luôn đây là đây là có trang trí một cái ờ, cầu giao điện nè mọi người cầu giao này để ngoài trước đây cũng để mục đích gì đó mọi người biết lắm quá ha là hai cái câu đố nha hai câu đố trong cái ờ, clip này tí nữa TBLC giải đáp cho mọi người biết wow. mình sẽ vô cái căn này trước căn này thì nó sẽ à, dần ờ dòm trên kia có mấy cái cọng ờ, dây nó quăng qua quăng lại tưởng tưởng lại không chứ tưởng là là là, là rắn chứ ớn quá hôm bữa thì bây giờ có vô một cái căn nhà hoang á nhiều rắn lắm ghê mất hồn luôn wow. ở đây có phát hiện sự tâm linh nè mọi người nhang đây nè mọi người ha. nhang này dùng để ờ, cầu cơ sao á ừ thấy những cái nhà bỏ hôn lâu năm lâu ngày thì chắc chắn là có những cái phần âm nó tồn tại trong cái căn nhà đây mọi người đây này nè ha cái miếng gói nó muốn rớt ra luôn á mình đi mình nói tiếng tiếng động hay gì có thể nó rớt ra cái là mệt luôn á ha mọi người giờ mình sẽ đi từ phía bên này đây nè mọi người đây là một cái manh mối để một lát nữa TBL sẽ giải đáp lời câu hỏi ừ, thứ nhất nè mọi người đây là mình nói để tìm hiểu giải đáp câu hỏi thứ nhất là mọi người À, đây mọi người đây là một loại phân nha rồi chắc à, nếu ai à, tin ý thì có thể giải đáp được cái là câu hỏi thứ nhất rồi mọi người còn câu hỏi thứ hai để cho đó là là đây nè mọi người câu hỏi thứ hai thì trong trong đây sẽ có cái lời giải đáp nè mọi người thấy không chỉ những người dân bình thuận mới hiểu chứ thực tế ra là một số người dân à, chỗ khác là không có hiểu nha mọi người ừ, nói chung là dân mà trồng thanh long là hiểu nha đó là cái manh mối để giải đáp cái câu hỏi thứ hai còn câu hỏi thứ nhất là cũng có một cái manh mối rồi đó đây là mọi người đây là những cái than vệt than thấy cả nhà những cái vệt than thì à, những cái vệt than này không biết là do đâu ha nhà này thì cũng tương đối nhiều cửa mọi người và đây là cái à, đồ để treo đồ mọi người cái dắt để treo đồ và để trả lời cho cái câu hỏi thứ nhất vì sao mà cái con này con này sao thấy ớn như mọi người thấy có kiểu gì vậy? không nhưng mà nó do là do cho nên nó dột xuống này không chỗ này nó nó dễ rớt xuống lắm nè mình nên đi ní ní vào bên đó thì để giải đáp cái câu hỏi thứ nhất cho mọi người được biết á, vì sao cỏ ở ngoài phía trước á, nó bằng phẳng như vậy là một cái lý do mọi người có thấy ở trong cái căn nhà có những cái phân gọi là phân con bò á mọi người thì chắc chắn người ta sẽ cho bò ăn ở xung quanh đây và cái cỏ đó thì sử dụng để cho bò ăn đó mọi người cho nên là nó mới bằng giống như người ta cắt vậy đó mới sạch sẽ vậy chứ không nó lên um tùm đó là câu trả lời thứ nhất của câu hỏi thứ nhất nha mọi người bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái uh, à, căn thứ hai bên này mình nghĩ là căn bếp khu bếp vì có cái à, dàn tủ bếp rồi mọi người tủ này thì có thể là tủ gọi là tủ à, sạc ba rê gì hồi xưa đó kêu thì Ê, mình bước đi sao nó nó cọc cọc cọc cọc á muốn muốn lún xuống á bể gạch á gọi là tủ à, sạc ba rê hay gì á mọi người đó đây là cái dạng bếp à, thì cái nhà này rất là gần cái mặt đường luôn ra xa ra bài phía kia một xíu là nhìn thấy mặt đường luôn mọi người đó thì cái à... rồi cái cái can bên đây là bằng to nha mọi người hiện khi TPL nóng đi giờ này nóng giờ trưa á mọi người giờ này gọi là giống như là giờ ngọ mọi người giờ trưa giờ linh đó mọi người thường thường à, TPL à, đi những cái giờ này không à. cho nên nó cũng có mang cái nhiều hơi hướng của tâm linh cái gì nó phản ánh qua cái camera là có thể mọi người sẽ phát hiện ra hết nha mọi người đây là một cái cánh cửa nữa nè cái cửa này cũng làm bằng gỗ cam xe một loại gỗ quý và trong cái căn phòng bên đây thì TPO phát hiện ra một cái mùi rất là hôi luôn hôi của mùi quá tóc và nó được ừ, lợp từ ton đó mọi người lợp từ ton này cho nên là nó rất là nóng luôn còn qua bên này thì nó rất là mát luôn mọi người thì để giải đáp cho cái lời câu hỏi thứ hai là vì sao vì sao có cái cầu dao ở trước đây ôi cái chỗ này đi vào cẩn thận nha mọi người vào cẩn thận vào cẩn thận thở thở bước vào đây rồi nhiều khi nó động có một cái tiếng động là nó tự nó rớt xuống luôn thì à, để cho cái lời giải thứ hai vì sao mà có cái cầu dao này ha cầu dao này ngoài phía vị trí đây thì lúc trước á mọi người sẽ à, biết rằng có thể ngoài trước đây là một cái à, đám thanh long cho nên còn những cây trụ rải rác nó nằm xuống là mọi người có thể là lúc trước á là phía đây á, là một cái đám thanh long á mọi người thì à, chủ nhân đã trang trí một cái cầu dao ở đó để người ta thì người ta kéo cầu dao lên để trong đèn thanh long hoặc là để bắt điện thanh long á mọi người gọi là chạy nước thanh long á cho nó tiện thì à, đó là cái giải đáp à, câu hỏi à, thứ hai mọi người thì bây giờ chúng ta sẽ à, cùng đi đi không tiến ra khỏi cái khu vực này nha mọi người rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành theo dõi ờ, clip này với tiên luôn thì ờ, trong cái clip này á mọi người chúng ta sẽ ờ, có những cái phát hiện gì thứ nhất á, là một cái căn nhà hoàn toàn rất là cổ xưa mà lại bỏ hoang ở một cái vị trí rất là đắc địa này thứ hai là mình biết được cái phong tục ở đây là người ta sẽ ờ, trong thanh long và gắn những cái thiết bị cầu dao vào trước trong thanh long là để cho thanh long nó trái vụ á mọi người đó thì uh, TV cũng có một cái game show nhỏ nhỏ ờ, cái kiểu đó để mọi người xem không có chán á cái thứ ba nữa là những cái ngôi nhà hoang mà bỏ trong đó thì nhiều khi cỏ rồi lên rất là nhiều thì bò người ta sẽ cho ăn ở khu vực đó thì nó sẽ ờ, làm cái khu vực đó nó sạch cỏ giống như là người ta cắt vậy mọi người đó thì ờ, căn nhà này chỉ phát hiện được một cái là gọi là cầu cơ thôi mọi người người ta cầu cơ để người ta uh, cầu số đề mọi người chứ không có uh, cái gì nhiều mà thường thì những ừ, trong những căn nhà đó thì thường có những cái sự tâm linh vì à, lâu ngày không có ai ở những phần âm nó vô đó ở rồi rất à, cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các à, video sau nha